bây giờ con sớm người ơi xin ý đôi người tình chung ý tình tình chung rằng là nay ở lại lý đôi người tình chung ý tình tình chung rằng là nay ở lại mà chơi đến mai hãy về tình tăng tính tình nghi tăng tình là bạn rằng tình nghi ơi đường vui như thế này đôi người chờ ra về liệu có giờ giờ dương không có giờ giờ dương không việc nhà đã có anh nghỉ hai xin ý đôi người tình chung ý tình tình chung rằng là nay ở lại xin tình chung ý tình tình chung rằng là nay ở lại hoàn chi đến công việc nhà tình tăng tình ý, tình ý, tăng tình là bạn rằng tình ý ơi đường vui như thế này đôi người trở xa về liều có giờ giờ dương không có giờ giờ dương không mãi về tôi chẳng dám xin ý đôi người tình chung ý tình tình chung rằng là này để lại xin ý đôi người tình chung ý tình tình chung rằng là này để lại thanh hồng hồng làm tin tình tàng tính tính tàng tình là bạn rằng tình ơi đường vui như thế này đôi người chờ ra về liệu có giờ giờ dương không có giờ giờ dương không bao giờ người lại sang nghỉ chơi chia ký khăn hồng tình chung ý tình tình chung rằng là tôi trao lại chia ký khăn hồng tình chung ý tình tình chung rằng là tôi trao lại đến tận tay đôi người tình tang tính tính tang tình là bạn rằng tình ơi đường vui như thế này đôi người chờ ra về liệu có giờ giờ dương không có giờ giờ dương không